Steven đi qua quay phim ở nhà của một người bạn mua mới vừa mua một căn nhà ba phòng ngủ hai phòng tắm à, trên một ít cờ ít cờ đất cái chu vi nhà là cũng à, tương đối à, ba phòng ngủ hai phòng tắm thôi mà nó đất nó rất là rộng mà Steven sẽ chạy vòng vòng qua đây quay cho cô chú anh chị và các bạn à, để tham khảo nhà này như thế nào và giá hiện tại là bao nhiêu thì mọi người hãy theo chân Steven nha à, đây là cái à, khu của Steven đang ở thì à, từ đây chạy đến đó cũng khoảng chừng à, 5 phút thôi thấy gần cán bên này. trước mặt của Steven bên tay trái hồi xưa nó cũng có à, đây là cái khu hồi xưa là cái văn phòng của cái khu này vì sau này nó bán hết nhà rồi nó mới phá cái à, cái parking lot ra nó mới xây bốn căn nhà đi qua cái căn nhà bên đây trước đi rồi một tí mình trả lời mình xem cái căn nhà đó sao mình đang chạy trên đường 56 nha Hà Chà Bà Lỏng khi mình quay phim nhiều lần trên đường 56 đây là Route 56 thì từ à, từ phi trường đi lên tới chỗ khu nhà của Steven ở thì cũng khoảng chừng 30 tới 30 thì 25 à, tới 30 phút thôi trên này là khu này nó mới vừa mở mang khoảng chừng 10 năm trở lại đây thưa cô chú anh chị hồi xưa ở đây là giống như đồng ruộng không rồi sau này nó mới mở lên đây rồi tất cả những à, à hãng xưởng nó bây giờ về khu này nó mở một cái à, freemium outlet nha dạ, cái outlet một trong à, những cái outlet đi shopping đó à, lớn nhất ở khu Tampa cái company Raymond James đó, nó mới mới vừa mua 64 acre để nó nó dời cái company về đây nó cho mấy uh, cho mấy người broker thì uh, cái company nó nó sẽ dời khoảng từ 1.500 nhân viên về tới cái khu của Wesley Chapel trong tương lai cho cô chú anh chị xem là cái khu này là cái khu à, ngoài uh, khu này nó không có CDD nha thuế rất là thấp CDD Ờ, hỏi cái nhà này hiện tại là cho mướn bao nhiêu và cái nhà đó là ba phòng ngủ hai phòng tắm chỉ có căn hồ bơi mà cho mướn là à, hai ngàn chín nha kia nấy bờ họ cũng đang cắt cỏ ngoài này nó cũng yên tĩnh luôn cô chú anh chị căn nhà này là mua mới vừa mua close thôi mấy cái nhà mà Steven đăng lên thì số đông là các anh chị đã đã mua rồi nha mấy cô chú anh chị có hỏi à, có thể quay cho mọi người tham khảo cái nhà thôi chứ thật sự cái nhà này đã có chủ rồi cô chú anh chị nhà này nó cũng nhỏ thôi nó cũng không lớn không ba phòng ngủ hai phòng tắm mà có thể vừa cho gia đình à, hai chồng hai đứa con ở thì nó thoải mái lắm tại vì cái đất nó rất là rộng nhà này nó có hai à, trên một cái cờ đất có ai thấy có con rùa đi ngoài kia không vậy không thấy để mình quay gần để cho xem thấy chưa cảnh vật cái Florida rùa nó bò nó chẳng biết sợ mình là gì luôn á hiểu không thì gặp mình cái nó thúng cái đầu lại kìa hiểu không mày hơn mày sống ở mỹ mày sống ở việt nam là mày tiêu đời mày rồi á yên định qua thăm nhà mới <laughs> đang ngay dáng chuẩn bị làm à, sân baseball Ủa cái nhà này mình thới mình trả nhiêu thôi ơi kìa. Đây để, à, hai ngàn mấy, ba ngàn mấy gì đó Hai ngàn mấy hả? Ôi mấy ngon Ngon cái giá đó là cái estimate của cái năm rồi ừ. còn năm nay nó bán cái giá nhà nó lên thì uh, có thể uh, trong vòng 6 tháng năm trở lại đây căn nhà nó lên cũng gần bảy tám chục ngàn chứ đâu có kìa <laughs> thấp quá kìa hả à, cao á đương nhiên cái thuế nó đây và số đông ở khu này thì cũng từ chấm 98 tới một chấm mấy trở lên một chấm một chấm hai phỉnh đất bự như gì để trồng cây thì nó cũng có mẫu mấy cũng đôi lắm ok ở, ở ở Wesley Chapel mình bỏ ba trăm mấy mua căn nhà này mình ở ở nương dốt bỏ ba trăm mấy chỉ mua được cái gara thôi Nè đây là cái phòng này chắc còn là phòng master phải không ừ mọi người có đừng có à, hỏi tại sao nó nó nó nó, nó làm lung tung đen tại nhà này đang làm mà sửa sang lại cho nó đẹp đẽ <laughs> mới sơn mới sơn mới, mới sơn giờ chưa sơn cái bếp xua chưa sơn cái bếp xua chưa xong thì hết chưa xong nó đó và nó có hai cái sink cái toilet với một cái stand shower ba phòng ngủ hai phòng tắm nha mọi người ai muốn mướn nhà ở khu này thì à, cứ à, hú uh, à, Steven này Steven hút up cho nha hiện tại nói cho mọi người biết nha ở khu nhà này á, là tương lai không có trả tiền nước nha nước free nước tiền nước free cũng đỡ lắm chứ bộ bên đây nó có hai phòng ngủ nữa ok phòng ngủ thứ hai đó phòng ngủ thứ hai nè hai chồng hai đứa con ở nhà này là thoải mái vô tư luôn rồi qua cái phòng ngủ thứ ba phòng ngủ thứ ba này nó có cái toilet ở phía ngoài đó đó chưa bên đây phòng ngủ thứ thứ ba nè thì nồi à, nó dưới này là làm à, gạch ceramic cái trên là ca nó sơn phớt là đỏ sơ sơ rồi sơn với cái bấy bồn này camera bây giờ nó làm cái à, cái phòng thành phòng chơi luôn rồi gara nè it's a finish cho là ai muốn ở đây ăn nhậu cũng được làm cái kia đời cũng được đó chỗ này chắc đồ xiết quần áo nè trong này cái gara trong này mọi người trong phòng ngủ nha rồi gara mà cho nó dán à, nó cho nó dán ra nhân gỗ lên mới sang chứ phòng ngủ với phòng à, ăn thì à, đây là gỗ hấp quýt Ok, nhà này nè ở zip code 33543 West Chapel, Florida. Ai muốn tìm nhà cho mướn thì cứ liên lạc Steven nhà đây Steven hook up cho. Nếu mướn được nhà ở à, thoải mái như vậy thì à, đâu cần gì đâu chỉ đợi Steven nhậu một bữa là đủ rồi. cái <laughs> này làm cũng cái bên cái này cũng cái cậu mới hết, đổi lên nó để cái van này cũng hay giống như con nhà mình ở trong kia. Dạ phía bên kia nó cũng đang à, cắt một căn nhà mới ở bên đó mà nó chưa xong nó đang cắt trong à, dở nữa cũng gần xong rồi cái căn nhà này là trên một mẫu đất nha cô chú và anh chị trên mẫu đất thì bên này cũng có một cái à, cái nhà nhỏ nhỏ này để đựng mấy cái đồ vật dụng á ở ờ, dưới này khu này nó chưa có dùng nước hóc định cái gì nó có cái septic tank tank giống như cái ờ, cái bồn mà để ờ, bồn cầu á thì trong nhà nó chạy ra đây rồi lâu lâu khoảng một thời gian rất là lâu cô chú anh chị mình có thể mình mướn người ta về người ta, người ta hút ra cho mình cô chú anh chị biết cái giá nhà của nhà này bao ngủ hai phần tấm á cái giá nhà nó hiện tại là bà hổm anh anh bạn của Steven nó mua căn nhà là trên 380 là căn nhà này là cho cho mướn nếu à, anh chị cô chú anh chị nào mà về khu West đi Chapo ở mà muốn à, ở khu ở ngoài này nó yên tĩnh thì à, muốn mướn cái nhà này thì liên lạc với Steven nha thì bạn của Steven sẽ để giá ưu đãi cho mọi người thì cái căn nhà này từ đây mà chạy ra tới chỗ trường thì cũng khoảng tương đương khoảng chừng 25 tới 30 phút thì từ đây qua nhà Steven cũng khoảng chừng 5 phút thôi à 5 phút lái Steven nãy có chạy cho cái đường để cho mọi người xem á cái góc bên kia là cái à, cái queo á nó tự động nó bơm nước lên cho mình luôn ở ngoài này ở cái khu này á không phải trả tiền nước cái nhà này mình chỉ trả tiền điện tiền à, tiền điện thôi chứ nước là uh, sử dụng nước là free không phải trả tiền nước sau này nó có cái sân để barbecue nè cái hiên nhà cũng lớn lắm nay thì cũng có cái chỗ barbecue xong mà nghe mọi người coi Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian xem à, video của Steven Có gì hẹn lại một video sớm nhất nha à, Chúc mọi người sức khỏe và bình an nha Căn nhà này ở Wesley Chapel 3 phòng ngủ 2 phòng tắm Chu vi uh, của đất thì trên một acre 3 phòng ngủ 2 phòng tắm nằm ở Wesley Chapel zip code là 33543 Nhà này coi với tham khảo nha mọi người Nhà này hiện tại có chủ rồi nha Mà nhớ à, cô chú anh chị nào xuống Wesley Chapel muốn cho mướn nhà Muốn như nhà này cho mướn á Thì có thể liên lạc với Steven Thì Steven uh, Ờ, để ờ, liên lạc ờ, để cho thông tin để đi tìm hiểu để mua mướn cái nhà này còn muốn mua thì không có mua được tại có người mua rồi người ta mới mua người ta mua lại cho mướn ok cái gì hẹn gặp lại bye bye